sẽ hồi sinh tôi sẽ trở lại rồi một mai kia gian khó mình bước qua bầu trời sao kia vẫn lấp lánh đêm siêu kỳ ta sẽ hồi sinh dù cho bao cơn nguy khốn còn lấp vầy thì con tim ta luôn mang sức sống càng đầy vì ta luôn cùng nhau vượt qua màn đêm thách thức này vì ta luôn cùng nhau vì nhau chiến thắng số phận dù ngày qua đời thay đời ta và nghiệp mơ ra vòng tay ra ta đón lấy trời ngã xanh hồi sinh nhân gian trong những phút an lành và ngày mai xin em về thưa thầy cô, quý vị đại biểu, cùng toàn thể các bạn học viên, sinh viên, lời đầu tiên cho phép Kim Ngân thay mặt toàn thể lớp cao học lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc K16 xin gửi tới thầy cô, quý vị đại biểu lời chào trân trọng nhất. Tiết mục hát múa Ta đã hồi sinh, một sáng tác của nhạc sĩ Ropi Facinetti, lời Việt Hà Quang Minh, mở màn chương trình thi môn phương pháp giảng dựng chương trình nghệ thuật do tập thể lớp cao học lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc K16 trình bày với âm hưởng tự hào, tràn đầy niềm tin con người Việt Nam đã vượt qua đại dịch Covid-19, quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đây cũng là lời khẳng định trí tuệ, khát khao của dân tộc Việt Nam. Ngày hôm nay, tiết mục được chuẩn bị công phu, tâm huyết của tập thể lớp cao học lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc K16 trong chương trình biểu diễn với chủ đề Sắc màu Việt Nam